vườn bưởi này mê không thể về được bưởi sai chịu cảnh vàng ối và thơm phức và bưởi này đã đến thời điểm chuẩn bị thu hoạch rồi và sau đây thì mời các bạn theo chân tôi để ra xem chủ vườn hái một quả bưởi bổ xem là cái vị ngọt và tôm vàng như nào chào các bạn ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với một vườn bưởi mà đẹp mê hồn có, có thể nói là ở ờ, những xứ sở bưởi nhưng mà ít có những vườn bưởi đẹp như thế này các bạn ạ và đây là vùng bưởi diễn tôm vàng của Đan Phượng và đây cũng là một mô hình do uh, ủy ban nhân dân xã Thượng Mỗ uh, xây dựng và đề nghị công ty làm uh, cho những cái mô hình này và chúng tôi đã theo sát cái cái, cái vườn bưởi này cho đến tận lúc thu hoạch và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 12 12 tháng 10 năm 20 20. 20 và ngày dương lịch là 26 tháng 11 năm 2020. Và sau đây thì đề nghị ông Phạm Văn Thành, Phạm Hữu Thành, Đặng Đặng Đặng Hữu Thành ông à, ngắt một cái... À, chủ cái vườn bưởi lại ông ngắt một quả ông bổ để cho khán giả xem xem là cái um, bưởi này nó uh, đẹp và cái, cái chất lượng bưởi như nào. thế vào quả nào này. Đấy, bác vật quả là bé bé. Quả đây cho nó đều. Bé bé là đốt phí. Vâng, anh ấy từ từ bình tĩnh. đây quả này đẹp Đấy, Đấy, từ từ nhất từ từ đợi đợi máy quay đến chắc anh đừng anh nói chung là là, là quả thì chắc chắc ăn quả chắc ăn bình tĩnh bình tĩnh đấy nhá bạn ơi anh bị nhà hái quả đâu anh ngắt đi bẻ cái lá anh nhá không có dao à <laughs> dao kia có có dao với cắt bẻ cũng khó đấy bạn ạ đây vâng vâng sau đây thì về cho vâng đề nghị ông nhận xét cái quả bưởi này như nào nói chung là cái quả bưởi này thì mọi khi thì nó nó nó nó nó không được tròn như này vâng bây giờ thì nói chung là nó tròn vò đều như này vâng quả nào nhìn lên nhìn quả, chung quả nào cũng vậy vâng. cứ nhìn sao không, không quả nào cũng vậy chứ không không có vẹo thế nào vâng. đấy. nói chung là là trước đây thì mình cũng chưa kinh nghiệm vâng. xong cái từ cái hồi mà dùng cái à, phân silic là nói chung là là nó quả của nó đều nó nó đẫy nó bón được đẫy thì là quả của nó tròn căng nó vâng. đều chứ mọi khi thì nó hay bị vẹo nói chung là cái quả bưởi thì nó nó bị vẹo nhiều nhưng mà năm nay đấy thì nhìn tất cả trong có quả nào vẹo không quả nào vẹo quả nào tròn quả nào tròn tròn mà dáng rất là xinh vâng đây các bạn này dạ. cái cái cuống thì nhỏ xíu vâng cái cuống nhỏ xíu và trong khi mà trên cây này đeo ông dự tính dự định dự tính là trên này có khoảng bao nhiêu quả một cây này khoảng cây, bao nhiêu cây này ờ, nếu mà cái cỡ này đó chỉ ờ, chắc cái đó cỡ độ hai trăm rưỡi ba trăm là cùng đó hai trăm rưỡi ba trăm vâng. nhưng mà cái lá của nó cũng đẹp như này các bạn này lá đẹp này đấy, đấy lá lá của nó dày rất dày lá rất dày đúng không vâng ngoại khi thì vâng, lá của nó mỏng vâng đấy. thế nhưng mà mình mình phun cái cái phân silic thì nói chung là nó dưỡng lá thì lá của nó là là dày lá chứ nó không anh dùng cái này phun ạ vâng nói chung là đúng loại này đấy anh dùng cái này để phun loại này thì ờ, nói chung là cái thời điểm mà đầu tiên thì tôi cứ phun độ cách độ 20 ngày tôi đã phun một lần à. thế tôi phun chỉ trong vòng 3 lượt thì lá nó đã, đã dày rồi à. thế mà khi mà lá nó đã dày rồi thì sâu bệnh của nó cũng hạn chế đi chứ chứ nó nó không như mức độ trước đây vâng. trước đây thì ờ, phun nhiều nhưng mà nó vẫn bị bệnh nhiều nhưng mà giờ thì nói chung là không bị bệnh mấy vâng. quả rất đều chứ nó nó không như mọi khi mọi khi thì quả to quả nhỏ nhưng giờ thì này nói chung là quả đều tròn và để chứng minh cho những điều như là làm uh, mẫu mã thì chúng ta thấy rồi vàng ống thôi đấy đây để sang chúng ta có thể di chuyển sang bên này để để bổ để bổ vâng đây vâng thì ờ, đấy chị chú vườn chị bổ giúp em vào về này à trước khi bổ thì chúng tôi làm một động tác để cho các bạn thấy rằng cái tỷ lệ sẽ xem là cái dai cuống như thế nào đây tôi ờ, thử bứt các bạn nhé đây này bứt này lắc bứt thoải này. mái không đứt đúng không lắc thoải mái lắc chung là nó dai nó, dai không đứt không đứt, không đứt. các bạn nhé không đứt đây và đây tôi tôi bạn này bạn này phải bứt này bứt bứt rất khó mới được cái quả bưởi này đấy dáng thì cân chuẩn mẫu mã thì cực đẹp còn đẹp hơn cả mình quét sơn vào vâng. đúng không ạ vâng, vâng. <laughs> chị vâng. À, đây à, thôi à, đây là hôm nay là nhân tiện là các bác với các chị về thăm bưởi vườn bưởi nhà gia đình vâng. thì tôi cũng để trưng bày bổ thử quả bưởi. này đây thì cho các bác các chị ăn thử xem chất lượng ra sao vâng vâng tự tay tôi bổ ạ vâng để hội đồng bình luận xem là cái bưởi vâng. à, diễn tôm vàng đan phượng dùng cái phân silic xem là chất lượng nó như nào. Vâng. vâng. Bây giờ là đến bây giờ là tháng 10 vẫn gọi là chưa ăn được nắm đâu, ngọt nắm đâu nó phải đến tháng cuối tháng ừ, này hoặc là đầu tháng ăn là nó có chất sau, lượng ấy hơn. Bây giờ chửi vâng. mới bắt đầu giờ mới ôm ôm. Vâng, đúng rồi. Đây mới gọi là phá mã đấy. Vâng, đây giờ mình Vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Bởi ờ, của vườn chị Quyền thì cũng sai như này nhưng vâng. mà cái độ vàng thì nó, nó chưa được vàng như này vâng cái vườn này sẽ chín trước vâng đây Thế em cho em mượn cái này vâng đây các bạn ơi khả năng là cho nó ít hơn có thể chứng minh cho bạn các bạn thấy rằng ngoài cái việc mà mã vàng óng vỏ vỏ rất là mỏng vâng đây cùi ấy, à? đấy. cùi vỏ rất mỏng như này nhé các bạn này sóc ngoài mỏng dính dính luôn đấy vâng có khi cả nhà mình ngồi xuống đây nhỉ Vâng, vâng, ngồi anh, anh, anh vâng. có đun nước gỏ bưởi này gội đầu cho chị không? À. Tóc chị đẹp thế <laughs> Bây giờ á à, Không mình... nếu mà ấy thì Em à, ơi, bây giờ á, à, không cần đun đun <laughs> vâng. đun đun đun đun gì vỏ vỏ bưởi đâu nhưng mà thì bây giờ nó hiện đại lắm Giờ trắng chốc lại đen được ngay Cùi các bạn này, cùi mỏng dính đây nhé. Cùi mỏng dính, cùi rất mỏng như thế này đây a à, nhìn này bưởi tròn ờ, ờ, quả rồi múi rồi rất đều vâng đây các bạn này so với những những quả trên cây đây tôi so với những quả trên cây các bạn này thậm chí còn to hơn những cái quả này <laughs> đây các bạn này đây so với những quả này chẳng hạn đây không kém gì những quả trên cây các bạn nhé sỏ rất to và đề nghị chị tách ra vâng ạ vâng. Vâng. không nếu mà nói là biểu chơi đây quả đẹp à? nhiều nhiều quả đẹp Thế cả này vừa trong này bưởi bưởi bùn nó chuyện đẹp. Lá chú bảy đưa em một Chỗ này vườn của anh bạn quay em. Dạ, vườn này của anh có hàn bạc cây, hàn bạc cây. Vâng. Vườn trong thì được cả 37 cây. Tách riêng tách bộ thế này đã. Vâng. Đây các bạn đây này. Vâng các bạn này. hai hai ba ba mươi ba bảy 60 cây đi cả. Múi dày muối. Anh à, ba bốn vườn đó. Múi. múi đều múi và rất dày múi các bạn này. Đây. Bốn vườn nói chung là vườn nào cũng quả như như nhau tất. Đấy trong em vào vườn ngay đây. Đừng mổ hạt thì nó đẹp. Chỉ cách có mấy chục mét thôi, nhưng mà quả cũng như nhau. Múi đều tăm tắp luôn. Múi đều tăm tắp luôn đẹp múi đều đẹp và đều. dày múi múi múi đều <laughs> các bạn đừng nghĩ rằng là cứ bưởi diễn là cứ độ 7 tám nặng một quả thì mà múi nó cứ bé mà dính là là như thế là chuẩn nhưng mà thực sự là đi mua thì chúng tôi vẫn mong muốn là ừ, cũng vẫn phải to hơn một ít nhưng thì... mà muối nó dày muối vâng. nó to hơn một chút vâng, thì vâng. ăn nó mới đã tí vâng đúng Còn rồi kia à. thì ăn nó hơn muối cam thì cũng không ngon vâng đúng, đúng rồi vâng và đây đề nghị chú ờ, dạ. chú nghệ sĩ vâng và mời các em ờ, mời bác Thanh anh vâng. Dạ. Vâng. Vâng. mời các bác thưởng ờ, thức thôi để mời mời cả dạ, nhà nhé vâng, vâng. bưởi diễn hạ mỗ thượng ngỗ thượng ngỗ thượng ngỗ gọi bưởi diễn vâng tôi à, chúc tôm mừng tất cả ấy. các à, chị các à, Đấy. em nhá vâng tôm tôm của nó phẳng không không vâng. không có tôm trồng cái nào tôi trồng nếu nếu mà đây này đường đường dính vào tay đây này vâng. đường đường bóc một bên đấy như của em mình đã để ừ. để cho xem thấy muối đẹp đừng bỏ đây đây đây đây chị bóc bóc cái khác vâng. đi làm một đến này anh đấy <laughs> em tinh lắm sao ạ thì tức là ừ, đường trong trong bưởi nhiều vâng đây. đường, đường nó cao là rồi đấy. đường cao rồi đến vâng <laughs> đây để thế này đề nghị máy quay gần đây đây các bạn này tôm vàng óng tôm vừa không vâng. to không bé và nhìn rất là mọng nước nhưng nhìn lại khô nó khô ráo nó là ráo nó ráo nó ráo con tôm ăn nó giòn vâng nó ráo con tôm dẻo con tôm nó ráo con tôm nhưng mà nhìn lại mọng nước vâng đúng ạ đấy rất đẹp múi bưởi rất đẹp và vâng. đẹp có thể nói long lanh luôn và bưởi này thì anh chị đang bán giá bao nhiêu tôi bán giá chung là có 30 tôi bán đều bán đều cho, gọi là xô một số là hơn rồi. gì đấy mỗi năm nó mỗi khác vâng, giá chị. khác vâng, vâng. thế còn sau đây thì chúng tôi là mọi khi họ cứ chảy cả vườn bây giờ có mấy vườn là một người họ chảy hết cứ năm nào cách đây vâng. bao nhiêu năm một người chảy hết cả vườn vâng. vâng cứ một là năm nay họ đến sang năm đấy đến cái là không phải cận ăn thử đâu thì là cần à, phát giá cái là mỗi năm mỗi khác năm nay nó năm nay nó nó giả dụ nó đắt hơn mấy thì người ta giả mình nói là đắt hơn và rẻ hơn một tí là mình nói thì không phải mà cả mà không phải ăn thử đâu ngọt quá cứ bảo ở đồng ngọt xuất sắc luôn cứ bảo ở đồng ấy ở bãi khác đồng, nhưng mà đúng là người đây là nó cũng hơn Dạ em không kiếm gì đồng đâu thật đấy. Vâng em. Em ăn đủ rồi. Ăn, ăn, ăn tiếp đi. Em ra đây ăn bữa em ơi. Ngọt lắm. Các bạn ạ. Hoặc vâng. tuyệt vời. Mũi bể dày dặn. À, thế thì bổ quả da xanh mình phải là tôm xanh. À thì mình có thể bổ thêm một cái ờ, đâu nếm thử thôi thêm một muối nữa sau đây là bổ quả à, diễn tôm xanh diễn tôm xanh diễn tôm xanh đây à ở đây diễn tôm xanh đây vâng đấy cây tôm xanh đấy vâng. ở đây có cả bưởi diễn tôm xanh các bạn nhé không chỉ là tôm vàng mà có cả tôm xanh và tôm xanh nhưng mà được dùng phân silic thì chất lượng vẫn tuyệt vời các bạn ạ đây muối rất là dày dặn nhỉ cầm muối bưởi rất đã vâng. Vâng, cây gốc của nó à? à, cây gốc sẽ là cây chiết à, cây cây gốc vâng. nếu mà nói nếu mà máu bại thì em phải gọi anh này là sư phụ đấy mai anh xuống vườn em kẻ sẹo rồi lúng tung lắm bảo là bảo bưởi diễn ở dưới bọn dưới em đều tám chín mươi nghìn một quả đây bán được cho ai <laughs> gia đây nghèo dám ăn được đâu chị ơi tùy nhà thôi bà bây giờ nhá nói thật nếu mà bà 7 80 nghìn mà bây giờ bán cho dân em bảo là 3 40 nghìn để ăn thì không à? dám mua mà ăn đi nó thật sự ấy những con tôm vàng óng ăn này. vào đến đâu thì ngọt Bỏ lị rất, rất mỏng mắt ruột đến đó các bạn ạ đây vâng đây là bưởi diễn tôm xanh các bạn vâng, vâng. chứ còn có quyền là, là bưởi tháng 10 tôm xanh vâng. chứ không phải bưởi diễn tôm xanh nó cứ cãi mình nhưng mà đây. nó không nắm được vâng ở đây thì mình ờ, trồng bao nhiêu cây bưởi diễn tôm xanh ạ đây thì ở nhà có có một cây để một mà cây. thôi vâng. làm vâng. giống thôi chứ còn một cũng cây, không chưa chưa gây giống <laughs> và ừ, trong nhà vì, vì là cái... tranh thủ trong lúc mà đang bóc này thì mình xong rồi ông thành ông có thể cho biết là cái quy trình mình bón cái phân silic này trên vườn bưởi này như nào Bây giờ cái ý thì quá là tốt rồi <laughs> cái cái này nếu mà để mà nói bón bón cái phân silic này thì như là mọi khi thì nói chung là là mình chưa lắm được thế thì mình cứ sợ là là nó rụng vì là cái bưởi này là nó cái bưởi này là là nó cũng rất là nhạy cảm đúng rồi, đúng. Vâng. cho nên là chúng tôi cũng hơi ghê đúng. Vâng. đấy thế nhưng, mà xong cái thì tôi được tư vấn ờ, thì tôi bón thử cái vườn này là bón 15 ngày sau Đấy, em ơi. thì tôi đã bón tôi không thấy hiện tượng ờ, là bị rụng được gì cả em mà nó vẫn phát triển đều mũi vâng, đẹp thế là tôi bón tiếp cái vườn vâng, này chẳng ngay đây đó, thế ừ, cho nên là cái, cái chất lượng thì nó cũng như nhau mà nói chung là vâng, là là, là không có ảnh hưởng gì cả vâng đấy thế còn thường thường là tôi cứ khi mình à, bón nót thì mình bón bao nhiêu cân bón nót thì thường thường tôi bón độ cân rưỡi cho này hai cân Vâng. trong một gốc cân vâng. vâng thế cho một gốc thế vâng. thì cứ uh, đợt đầu như thế đợt hai thì tôi bón cứ cách nhau độ một tháng tôi bón độ ba đợt liền thì quả tự nó, nó sẽ bật lên vâng. Đấy. Bón thời điểm vào thời điểm nào tức là cứ cách nhau một tháng thì mình lại bón một lần thời điểm thì nói chung là khi mình thu hoạch xong mình làm cỏ các thứ xong cái đầu mình ừ, bón vâng. bón, bón, nhiều hơn là... thế xong cái là nếu mà cái thời điểm mà khi mình mình mà bón mà được sai ấy mà nó có quả rồi có hoa rồi ấy vâng thì mình lại phải bón giảm đi em vâng. chứ mình mình không bón như thế nữa vâng đấy giảm đi giảm hai đợt liền vâng. còn đợt đầu mình bón bao nhiêu thì bón thế nhưng mà đợt sau là mình bón giảm vâng. vâng. cụ thể là cái vườn này vâng. thì đầu tiên là mình bón hai cân trên một gốc vâng. 2 cân silic uh, loại 5 cân trên một gốc vâng. thế cái tụ thế cái, à, cái, cái um, NPK rồi thì những cái phân chuồng thì mình bón thế nào ở phần khác NPK thì nói chung là tôi cũng bón một cân một cân vâng một cân NPK vâng thế giờ còn à, vâng, nói chung là phân chuồng thì cũng có năm có năm không vâng nhưng mà cụ thể là năm vừa rồi có năm năm vừa rồi là không có vâng thế còn là nói chung là tôi cũng uh, ờ, đóng cái tường tường mấy cân cái tường này thường thường tôi có hai cân vâng. anh còn không năm ủ không hả năm ủ không đỗ tương thì à, thì như là năm ngoái thì tôi không có năm kia tôi không ngủ nhưng năm ngoái thì tôi đã ngủ vâng. năm ngoái tôi cho vào thùng bắt đầu là tôi Vâng. Tôi ngâm uh, cỡ độ tháng bắt đầu tôi tưới ra. Vâng. Thế và đến uh, sau cái giai đoạn uh, sau bón nót thì đến thời điểm nào thì ông lại bón tiếp cái ờ, silic này? nói chung là cứ cách nhau độ dạ. tháng một tháng một tháng tôi bón một lần vâng vậy là sau mình vẫn bón hai cân như vậy chị ạ không được sau thì bón giảm đi à, giảm là bao nhiêu chứ chứ tôi tôi không bón như vậy giảm là bao nhiêu ạ giảm có cái độ à, một cân một gốc thôi vâng. chứ chưa tôi tôi không không bón như là đợt đầu Vâng. Đợt đầu mình bón thoải mái, bón nào bón nhưng đợt sau mình không cho bón thế. À, cân một tốc. Vâng. vâng. Vì nó đang có hoa có quả cho nên mình không không dám bón vâng. mức độ nó quá nhiều. Và lúc này thì NPK mình bón nào ạ? Ờ, NPK thì ờ, cũng ờ, độ một cân một gốc thôi cũng một cân một gốc vâng, vâng. thế mới lại mỗi một gốc thì nửa bao do à nửa bao do vâng bao do em tưởng là bón vào cái lúc mấy chứ cái lúc bón nót chứ bón luôn cái cái lúc bón nót đấy à, à vâng đấy thế thì bón nốt là bao gồm là hai cân xí đích này vâng với um, một cân, một à, cân NPK. NPK vâng thế um, đỗ tương thì hai cân đỗ tương hai cho cân. thì nửa bao vâng và um, cái uh, phân chuồng thì mình cho một bao vâng bón trên một gốc này thế và sau đó đến giai đoạn thúc một thì mình bón cũng tương tự vâng nhưng giảm đi một phần cái, cái, à? cái lượng silic thì mình giảm xuống còn một cân vâng và NPK thì lúc này thì mình cho bao nhiêu ạ? NPK lúc đây thì tôi chỉ cho nửa cân thôi. À cho nửa cân. Vâng. Vâng thế và nên cũng sợ nó sốc cho nên là cũng không không không dám bón nhiều vâng thế nên và đến quả nó nhỏ nó, nó, nó hay cái loại này nó rất là nhạy cảm vâng. cho nên là mình cũng ghê vâng thế và đến à, giai đoạn nào thì ông bón thuốc tiếp ạ sau đấy thì cứ nửa tháng à một tháng thôi bón một lần cứ à. một tháng thôi bón một lần vâng nửa tháng mà bón tôi bón theo quy trình tôi ghi việc vào hoàng chứ không phải nào vâng vâng ông à, Phạm Đặng Hiếu Thành thì Đặng Văn Thành ờ, Đặng Văn Thành là ông có có nhật ký vâng. nhật ký để chăm sóc cây chăm sóc cây vâng. và vâng, và đây là một ờ, thưa các bạn cũng là một giám đốc hợp tác xã phó giám đốc hợp tác xã của thôn thôn năm thôn năm thôn năm này vâng nó thuộc của hợp tác xã bưởi tôm vàng vâng mộ. vâng thế và sau đó thì đến giai đoạn nào thì mình dùng cái túi 300 g này ạ cái ba ba trăm gram này thì, thì mình vừa nói mình vừa đi chuyến về các cây đi cái cái 300 gram này thì thì tôi đấy cũng phải bón từ cái lúc bắt, bắt đầu tôi ấy cả bắt đầu tôi làm cỏ xong cái là là, là tôi à, phải phun luôn phun luôn thì lá của nó nó dày lá nó trực tiếp luôn Đấy. Nhưng mà khi không có phun cái loại này thì lá của nó không không dày mà nó mỏng. Vâng. Đây. Cụ thể là trên những cái chùm như thế này các bạn này. Đây, những cái chùm năm quả như này 6 quả chứ 6 quả nhưng mà lá đây lá đây các bạn này đấy lá rất dày à, vâng anh cầm em à. đây lá này rất dày các bạn này dày bóng ra kia thì đây đây các bạn này đây lá dày này lá dày bóng khỏe lá ở đây cái tình trạng sâu vẽ bùa như nào nói chung là vẽ bùa thì thường thường là là là, là tôi cứ cứ cứ phun theo à, cái à, lúc nào mà một tháng tôi đã phun một lần vâng thế nhưng mà đại đa số là nó theo cái thời kỳ mà lộc bắt đầu nó này độ độ 5 đến 7 phần 10 phần gì đấy vâng bắt đầu tôi phun vâng tức là mình phun sông với bùa hay là mình phun phân silic này ạ không đấy là phun phân vẽ bùa còn phân silic này thì tôi cũng phun trong vòng 3 ba lần thôi vâng tức là um, ông phun cái túi như này thì ông phun theo tỷ lệ như nào nói chung là tôi cứ phun ờ, nhựa bốn ờ, mười lít vâng. với một một túi 40 lít thì hơi đặc vâng 40 lít 60 ờ, lít tùy 60 theo lít các bạn nhé 60 lít thường thường là vâng. tôi cứ phun một cái phi của tôi là 200 lít hơn 200 lít là tôi cứ phun hai hai hai hai gói à, hai gói hai vâng. gói thế thì vào 100 lít không cái đấy phải hơn chứ hơn trăm lít một một túi vâng hơn hơn trăm lít đấy cái cái đấy của nó là là hai trăm lít sao đấy vâng hai trăm lít vâng. Vâng. vâng thế và um, ông phun được cái vườn này là ba lần vâng. ba lần thì mỗi một cái túi như vậy thì ông phun được bao nhiêu cây ạ À, nói chung là là tính cây thì thì tôi cũng không không không tính riêng thế nhưng mà cứ tôi cứ một phi của tôi là 200 lít thì là tôi cứ phun hết cái ruộng này là của tôi là 20 25 à, cây 25 cây mà chỉ phun có hai túi này thôi các bạn rất ít phân rất ít, ít nhưng mà hiệu quả lại còn xanh nhá chị nhá <coughs> và nhìn thấy đảm bảo luôn đấy vâng nhìn thấy, đấy, thấy, à, thấy, thấy hiệu quả luôn đấy vâng mà mà mà tôi à, tôi tôi làm thì nói chung là tôi ghi đàng hoàng nay tôi bón bao nhiêu hết bao tiền lân là tôi ghi đàng hoàng à. chứ không phải là là, là tôi làm ao ao mà vâng đấy. tức là làm à, ở đây là có nhật ký theo dõi à, trên những cái vườn bưởi mà ở đây ông Thành có hai vườn và tí nữa chúng ta lại sang thăm một vườn nữa chứ không phải là một vườn các bạn nhé nhưng ở đây thì quả rất là sai quả rất sai rất đồng đồng đều à, mình có thể tiến răng bên này tí ạ đây ạ đây các bạn này quả rất sai rất đồng đều như này đấy rất đồng đều lá rất đẹp mẫu mã thì uh, tuyệt vời kể cả sơn cũng không thể lại được mấy cái cái bưởi này đấy. có mang sơn mà sơn đấy, đây cũng không mẫu à, nói chung là vâng. là cái mã của rất đẹp vâng đúng vậy <laughs> ông có hài lòng về cái vườn bưởi không ạ <laughs> nói chung là để mà so với làng thế này là mình phấn khởi lắm rồi vâng. và trước đây mà chưa dùng phân xịt thì bưởi của ta như nào nói chung là trước đây nó điều kiện nó mình chưa có khoa kỹ thuật chưa được dùng phân silic thì nói chung quả nó không đồng đều vâng. đấy mà mã của nó cũng xỉn mã kém vâng. thế mà khi mình dùng rồi mình biết cách dùng rồi thì dần ra nó chung là hiệu quả nó cao nếu tính hạch toán về kinh tế thì vườn bưởi này ờ, so với cái vườn bưởi dùng uh, phân thường thì ông thấy thế nào nó có nói chung là cái chất lượng của nó cao hơn nhiều chứ giờ mình nói gì nói cái phần, phần Sinic này của nó chất lượng vẫn cao hơn nhiều chị. vâng so với trước đây thì làm sao mà <laughs> bị được vâng trước đây thì cái vườn bưởi của mình thì lệ dụng thế nào dụng trước đây thì nói chung là nó cái thứ nhất là là mình cũng kỹ thuật của mình cũng có một, à, kém một phần mà cái thứ hai nữa là cái cái trước đây ấy, thì mình bón cái loại lần thì chung là nó nhiều đạm vâng. thế cho nên là khi mà mình bón là là nó bị sâu bệnh nhiều Đấy. nên giờ thì nói chung là nó cái này thì nó lá nó dày Đó. cho nên là nó cũng giảm sâu bệnh rất nhiều vâng cụ thể là cái vườn này thì mình giảm được bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật ạ cũng là như mọi khi là tôi vẫn phải phun đến hết tháng này nhưng mà nói chung là tôi đã nghỉ hai tháng này rồi tôi cũng phun vâng. Đấy. Vâng. trước đây mình giảm được bao nhiêu lần ạ nói chung là so với trước thì mình giảm một à, một năm nó được ba lần vâng vâng thưa ông là khi mà được à, bên ủy ban nhân dân xã chọn mình là mô hình vâng. thì ban đầu ông cho biết cả mỹ là ông có lo lắng không bởi vì lúc đó tôi nhìn trong ánh mắt ông là ông cũng không muốn vâng. nhận là mô hình đâu <laughs> ông nói, nói chung sợ. là là là chúng tôi chưa tin tưởng vì là cũng hốt hốt được cá là không biết nó có đảm bảo hay không vâng. thế mà cái bưởi diễn này là nó nó rất nhạy cảm cho vâng. nên chúng tôi cũng rất là ghê chứ không phải là khi mà chúng tôi mà bón một cái ruộng này 15 ngày sau tôi mới cảm thấy yên tâm vâng. thế tôi mới dám bón cái vườn trong kia chứ không có động không trong bón vâng. đấy <laughs> và ông ờ, nếu như các bạn muốn đến thăm vườn bưởi thì ông có sẵn sàng đón tiếp không ạ? Ờ, nên nói chung là nếu mà bà con đến ờ, mình chia sẻ cho bà con thì là phấn khởi nhất đấy. Vâng. vâng. <laughs> Vì là và... có thời gian cho nên là cứ mình... bà con đến thì... Mình dự tính đến ngày nào thì thu hoạch ạ? tôi chắc ờ, độ ờ, trong vòng ờ, tháng sau trung tháng... tuần tháng sau vâng. thế thì khi mà mình chuẩn bị thu hoạch thì đề nghị ông cho chúng tôi đến à, thông báo cho công ty biết để chúng tôi đến thăm vâng. thăm và đồng thời là chúng tôi có thể mời một số bạn cộng đồng mạng đến và nếu như các bạn đến ăn bao nhiêu chúng tôi sẵn sàng trả tiền cho chủ vườn không cái, cái đây không không quan trọng <laughs> vâng. nói chung là là là bà con đến là phấn khởi rồi vâng. còn tôi đây nha cái uh, trong uh, mấy mấy ông trong uh, bên à, bên, bên hội nông dân tập ờ, tập thể của ừ, song phượng vâng, song phượng vâng, ra vâng ra, ra tôi là là ba lần rồi à, vâng cũng vâng. tổ chức bà con à, ra ra ra thăm mấy lần vâng vâng ông ông gọi là ông ông dạ. quý ông ấy chủ tịch uh, nông dân tập thể đấy. ông đưa bà con ra mấy lần à, không chung là chú hùng cái vâng. dạ. qua cái thăm qua này ông chú đánh giá à, nghệ sĩ đàn bầu thưa ông là ông đến cái vườn bưởi này ông cảm nhận nào ông cho một cái lời không có gì để nói nữa <laughs> mọi người mọi người mà, mà, đang chăm bưởi cũng cũng có thể đến đây học tập kinh nghiệm của anh Thành và vâng. quả rất là đẹp chắc quả đẹp và vâng không và không bị sâu bệnh và ăn rất là ngon. Vâng thưa ông Nguyễn Hữu Quang. Ờ. ờ. Không, vâng. sau này mình Thưa Nguyễn Hữu à, Quang là Đan à, Phượng nổi tiếng bưởi <coughs> diễn tôm vàng à, bởi chất lượng rất ngon ngọt nhưng mấy năm gần đây bà con phải à, chịu những cái tình cảnh mà bưởi rụng chết một lượt trên vườn và từ sáng đến nay thì mình đã thăm được hai vườn rồi và ở đây tỷ lệ dụng là gần như không có không có vâng Vậy thì à, ông đánh giá về cái tỷ lệ dai cuống ở đây khi mà cái phân di tích nó nó nó tác động vào cái sự dai cuống như thế nào? Có nghĩa là tỷ lệ của cái phân di tích à, này thì từ lúc mà quê Đan Phượng mà bưởi diễn tôm vàng ấy, thì chưa dùng dùng đến phân Sinic thì là tỷ lệ dụng của nó phải tầm 30 phần trăm vâng. nhưng mà từ năm ngoái năm nay là uh, bưởi diễn tôm vàng Đan Phượng mà dùng đến cây phân Sinic này thì hầu như 100% là không có dụng vâng. Không dụng. mà nó làm cho cuống dai hơn vâng. mẫu mã đẹp Đấy. và sâu bệnh thì sẽ giảm được 40% so với trước chưa dùng phân Sinic vâng. thì tôi xin là mong cho bà con này nên dùng phân Sinic của công ty Tân Phát Bắc Giang Đấy, thì tôi mong bà con nên dùng phân này nó để tốt. giữ lại thương hiệu truyền thống truyền thống của, của, của diễn uh, à, Nam Phượng quê ta vâng và chúng tôi những người làm chương trình cũng rất mong muốn các bạn hãy đến tận nơi chứng kiến à, bởi vì nhiều khi chúng tôi đăng lên thì có một số bạn nói là công ty uh, nói phép không đúng làm gì có bưởi nào thế mà ăn nhạt thách nhưng sự thật ở đây chứng kiến là bưởi rất ngọt, ngọt xuất sắc mặc dù là uh, các một số nhà vườn có nói rằng là uh, theo đúng luật ta thì phải ngắt xuống khoảng một tuần hoặc 15 ngày thì ăn nó xuống nước nó rất là ngon nhưng bưởi ở thời điểm này mới là tháng 10 tháng 10 vâng trung tuần trung tuần tháng 10 mới ờ, chưa đến trung tuần tháng 10 mà bưởi đã ngọt như này rồi thì uh, khoảng một tháng nữa thì bưởi này tuyệt vời quá vâng. ngọt luôn vâng và ông uh, vâng xin ông Thành ông có thể cho biết địa chỉ cũng như là số điện thoại của mình ạ à, tôi đang đứng ở đây vâng, vâng. lên tí à, tôi là Đặng Văn Thành thuộc thôn 5 xã Thượng Mỗ Đấy, nếu mà bà con mà có nhu cầu mà đến à, để tham quan hoặc học, học hỏi thì tôi cũng à, lúc nào tôi cũng có điều kiện tiếp à, bà con mà phải nói chung là để rút kinh nghiệm cùng rút kinh nghiệm thôi chứ tôi chả giỏi ra gì cả <laughs> nhưng có cái là tôi đi trước một bước đúng không vâng. chia sẻ trước một bước thì vâng. cho nên là nó tức là bác truyền lại kinh nghiệm cho vâng. người đi sau vâng và ông có thể nói cho biết số điện thoại của mình ạ của tôi là 083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 và mọi những thắc mắc các bạn ấy để lại ở phần comment để chúng tôi giải đáp và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Thành đã tạo ra những cái vật liệu xinh đẹp như thế này và hôm qua hôm vừa rồi họ nói là có ông họ không không trưng loại này mà có dụng hàng nghìn bưởi ừ. sợ không một nghìn bưởi thì qua đây này thôi đỏ thì còn gì này bệnh thối nhũ đi mời các bác các và mời các bác là chúng ta tiếp tục sang vườn bưởi thứ hai của nhóm ta Vâng, sau đây thì mời các bạn chúng tôi chúng ta theo chân tôi vào vườn thứ hai của nhà ông Đặng Văn Thành. Đặng Văn Thành ở thôn, thôn thôn 5 thôn 5 Thượng Mỗ, Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Và trên cái vườn bưởi dùng phân Silic Tân Bắc Bắc Giang này thì thưa bà là bà có thể chia sẻ là trước đây mà chưa dùng phân Silic thì bưởi tình trạng như nào? À, trước kia thì ờ, gia đình thì ờ, chưa biết là cái à, phân Silic là Silic. Dạ, vâng, Silic thì gia đình thì à, cuối năm thì thỉnh thoảng cứ dụng bưởi. Ừ. Bây giờ thì là dụng nhiều dạ, à, dùng nhiều ạ. Thế nhưng mà bây giờ là ta làm bón cái phân này nó rất là hiệu quả ừ. và chất lượng cao. Vâng. Thì ăn bưởi nó nhìn nó có chất lượng hơn mà nhìn nó cũng đẹp hơn. Vâng. Bưởi rồi là ăn rồi là bưởi trái thì nó đẹp, nó tròn. Vâng. vâng là tỷ lệ dụng ở đây bây giờ như nào bây giờ là hầu như bây giờ là cũng, không ờ, có quả nào mà nó lắng dám nắng ấy, thì nó dụng à. thôi còn gì nếu mà có sâu bệnh thì không có rồi ạ vâng sâu bệnh không có vâng sâu bệnh thì không có và dụng thì cũng... dụng thì không có đấy không vâng. đấy là đúng là bây giờ tư vấn đấy mỗi năm có có dùng đâu nhưng nay năm nay là chú Quang ấy chú ấy đi học về là chú ấy tư vấn cho là cái thuốc là mình đều học được mình nghe ta nghe thấy thì mình à, thôi thì năm nay làm xem là nhưng mà quá hiệu quả tuyệt đối luôn đấy không vâng. có một cái ờ, gì là là đấy mỗi năm thì cứ bón là mỗi năm là cứ bón là ờ, phân uh, ờ, LBK vâng. nhưng mà bây giờ là tuyệt đối là năm nay là không bón cái cái phần ý vâng. tức là cũng bón nhưng mà giảm cái NPK vâng, giảm. Vâng. chứ không vâng. bón hoàn toàn bằng NPK vâng. vâng. vâng mẫu mã bà đánh giá cái mẫu mã này thế nào mẫu mã thì ừ, nói chung bây giờ là à, nó vẫn à, còn tháng nữa mới được thu hoạch nhưng mà giờ là mã thì cũng chuẩn nhưng mà vài tháng nữa thì là chuẩn hơn mà bây giờ là nó vẫn chưa chưa chưa mã vẫn chưa chưa ấy ạ vẫn chưa lên mã hết vẫn chưa lên mã hết mà vâng, vâng. ở đây một những cây như này thì bà dự dự tính là nó được bao nhiêu cây bao nhiêu quả à bao nhiêu quả có quả có cây thì hai trăm rưỡi có cây thì hai trăm có vâng. tùy cây cây to cây nhỏ nhưng mà có nhiều cây có khả năng phải tới ba vâng có có, có cây, cây thì phải ba vải ba trăm cây nó vâng. to vâng cây nó to vâng mà cái bưởi này nào được bao nhiêu năm rồi ạ bưởi này của nhà em thì được 25 ờ, rồi ạ vâng vâng 25 vâng. nhưng mà nhìn cây thì 25. thấy bà đánh giá về cái cây này thế nào mọi năm thì thế nào bây giờ thế nào mỗi năm trước kia thì nhà em chưa mấy năm trước cái thân thì... cây thân cây thì mấy năm trước khi là ừ, làm thì cũng thật mình vẫn chưa có kinh nghiệm vâng. bây giờ càng ngày có rút được nhiều kinh nghiệm thì nhà em à, thu hoạch bưởi xong là em ờ, bón sới nhà em rửa hết cái vệ sinh cho cây hết thế là nhà em bón cái phân silic vâng. À, bón lót vâng. bón lót thì nhiều xong là đến thời kỳ nào là vâng. phun vâng. phun cái gói thì ba lạng đấy ba cân ba cân ba lạng đấy thế là phun hòa tan hòa tan ra là lấy mấy hun hun vẫn thân cây luôn tại thân cây này nó không có ảnh hưởng gì mà nó còn khỏe nó dậy nó nó tình cho gia, gia đình có gia đình thì nó nó nó cũng hết đây này à mà không không vệ sinh được nhưng mà gia đình nhà em thì Ờ, có trăm non mấy sầu mọi người thì có chỉ có trăm non thôi thì nó cũng gọi là đẹp hơn nó đẹp hơn uh, ra vườn người khác vâng tức là vâng. mình vừa là vệ sinh cho cây này vâng. phun nước vào ờ, cỏ cho sạch vâng. sẽ vừa lại dùng phân xịt vâng. bón phải đúng thời vụ vâng vâng đấy trước kia thì không bón cái phần đi đâu đến nhờ chú Quang chú ý đội 6 đấy chú vâng. đi học học về chú ý giải thích cho uh, dân thì là mình cũng uh, áp, dụng. áp dụng được vâng. áp dụng được nhiều vâng. nhiều chú Quang cũng nhiều đấy vâng. và chú tư vấn nhiều đấy vâng, vâng. Vâng ông ờ, mời ông Nguyễn Hữu Quang ông ra đi cho <laughs> bà con ờ, biết mặt tí ạ. <laughs> vâng thưa ông Nguyễn Hữu Quang thì ừ, với những cái vườn bưởi dùng à, phân Sinic à, cái ba cái mô hình mà do ủy ban nhân dân xã Thường mẫu đã xây dựng lên và ông cũng là người mà theo sát ba cái vườn này chỉ đạo bón vào từng thời điểm Đấy. Và đến ngày hôm nay đạt được như này thì thay mặt công ty là chúng tôi cảm ơn ông rất nhiều. Vâng. Và vâng, ông có muốn à, nhắn nhủ gì với những người trồng bưởi ạ? Đặc biệt là là là ở khu vực thành phố Hà Nội ạ. <clears throat> Nếu nói về bưởi diễn tôm vàng của khu vực thành phố Hà Nội thì tôi xin bật mí cho bà con là nên dùng phân Sinic silicon thân phát Bắc Giang đã sản xuất ra cái phần này thì là tất cả bà con ờ, nên dùng phân này là vì tôi ở cái ờ, xã là à, huyện An Phượng xã thượng mỗ thì là tôi dùng năm nay được 2 năm rồi thì là nó chất lượng khỏe cây lắm cây thì nó làm nó trẻ hóa cây. ra và mẫu mã đẹp quả đẹp đấy cuống nó làm dai cuống mà nó không bị rụng quả già rồi nếu mà trước mà chưa dùng phân silic thì thì nó rụng mất khoảng 30 phần trăm so bây giờ không dùng phân silic nhưng mà giờ dùng phân silic thì nó giảm được quay 100 phần trăm không rụng nữa đấy không rụng nữa nhá nó không dụng nhưng mà dùng phân này đi nó có hiệu quả nó không dụng nó không mấy đâu <coughs> mọi năm thì vẫn chưa được nghe chưa được vâng. nghe nghe nghe nghe nghe học hỏi được mà không được nghe ai tư vấn vâng. thế từ năm nay thì mình áp dụng luôn thế là vợ chồng nhà tôi thì cố vâng. tôi bảo là thôi thì theo cái phần này của chú Quang đi thì xem thế nào bỏ hết cái phần kia thì là đúng theo từ đầu đến cuối thì cuối đấy vâng kiểu cách làm vừa không? vừa theo phân lại vừa theo phun ờ, nữa vâng phun, phun bón vâng, à. vâng ở đây thì và cái ờ, thứ nhất là mẫu mã rồi những cái lá rồi cái ờ, về những cái dai cuống thì ờ, chúng ta nhìn ở đây là thấy cái vườn bưởi nó không chỉ là sai mà nó nó nó có cái đẹp vẫn có sức sống nó vẫn vâng. đẹp nếu trước như kia ở nhá, những cái vườn khác mấy năm trước ấy ai bảo là cái mấy cái vườn này năm nào cũng sai năm nào cũng sai thì kéo thì năm nay nó bị hỏng quả vâng. thế đúng vì cái được cái sân cái phân của chú quang chú tư vấn cho đấy vâng. khỏe hơn bao nhiêu ấy vâng. cây nó là, khỏe hơn có nghĩa là mọi năm là sai nhưng mà sau đấy là cây nó bị tàn vâng. nhưng mà bây giờ có phân xinic thì nó vẫn phục hồi được vâng, phục hồi phục hồi quá phục hồi luôn cây vâng. luôn đấy đấy cây nhá bây giờ các chị thì xem đến ngày thu quả rồi mà lá nhà em vẫn xanh vẫn đủ lá cây quả vẫn khỏe vẫn có được bây giờ cây nó cuối năm nhá thu hoạch được cây nó khỏe này sang năm nó mới có hoa nó mới có quả nếu mà cây mà nó yếu ớt quá sang năm lấy đâu có hoa không có hoa không có quả và mình à, thấy rằng khi mà trên cây đeo 300 quả nhưng mà đây chúng ta tiến ra những cái phần này đây mình có thể thấy cái lá của nó đẹp như thế này đây, đây cái lá trên cây nó chát một lượt này chát một lượt quả đây nhưng mà lá của nó đẹp như thế này và thưa ông Quang ông có thấy hiện tượng sâu vẽ bùa không ạ có thấy những cái ờ, đốm lá rồi mắt cái cua trên lá tượng của, cái vẽ bùa thì dùng phân chinic này thì nó hoàn toàn nó 100% phần trăm không có không có cái bùa mà cũng không có sâu bệnh được ghẻ lá ghẻ chứ cũng không có nữa đây bây giờ chảy bưởi xong thu hoạch xong là phải tỉa vâng. phải cắt bỏ những cái cái cuống mà biết bứt ra thì phải cắt ra dụng ừ. cái bứt cái này nhá thì phải cắt ừ. thịt vào đây à. nó lại ra lại, nó lại ra hoặc là cái cái cái, cái ấy đây này cái cành là mình cái cành cành, mà nó khô khô sâu ấy vâng. thì phải cắt cắt bỏ hết à. còn nhiều công lắm nhưng không phải cứ thế này sang năm này được ăn đâu vâng đúng rồi rất nhiều công lắm vâng và uh, chúng ta đánh giá về cái sự phân bố <coughs> trên, thân, trên cây như nào ạ tức là nó có đồng đều không ạ à phân ờ, quả đều đó. Ờ, quả xung quanh phân quả nó đều theo à, tán à, quả này đây là nó đều từ dưới lên trên là nó đều nó theo tán nó đều quả là nó đấy các, các bác các chị thì xem tự dưới và lên trên đấy đều như thế thì không phải là ở dưới nó nhỏ là hay là to sai, không vâng, sai, hay là chỗ này nó bé chỗ kia nó to nó cũng vậy là không được tuyệt đối lắm nhưng mà phải được 90 phần trăm này là quả nó đều vâng, vâng, vâng. và thay mặt công ty thì xin cảm ơn bà vâng, em vâng. À, chúc à, chị và và thì à, các bác ở trong công ty rồi là một sức khỏe rồi là một ừ, mạnh khỏe này vui vẻ và hạnh phúc vâng, vâng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 Ờ, mọi cái ờ, sự chia sẻ của các bạn thì cũng là một cái ờ, động viên một cái nguồn an ủi động viên để khích lệ công ty của chúng tôi làm nhiều clip hay hơn nữa thiết thực hơn nữa và vâng xin bà có thể cho biết số điện thoại để các bạn muốn mua bưởi đặt bưởi thì liên hệ với số điện thoại nào số điện thoại của anh là vừa anh cho rồi có số điện thoại của chị bác chị nói điện hưởng để thấy mất cái xịn không nó lắm à thế à? vâng ờ, cái, cái, cái, à, các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của của anh thành của, của, anh ông thành, thành ở đây vâng. và ông thành cũng là giám đốc là phó giám đốc của hợp tác xã của thôn 5 thường mỗ để các bạn tiện liên hệ đặt mua bưởi sạch bưởi ngon bưởi chất lượng cao cũng như là tư vấn về à, cách chăm sóc bưởi bằng phân xịt và cảm ơn vâng, bà em à, cảm ơn uh, Ờ, chị và cùng ờ, công ty phần ờ, vâng thì cảm xin cảm ơn tất cả các mọi sự tiết vâng, vâng ạ chúc mừng anh chị ạ ừ, chúc mừng anh chị